ba với ba cái đốt, đốt ở trong nước đốt trong một giờ đâu có ăn chữ nào nè ăn này phải có số đỡ đốt trong nước lúc ngoài lát nữa mình vô tới trong mình phụ có hai là mở đó là hai đời vợ rồi đó em quay cái này đi má thêm lần nữa mệt luôn chỗ này nó không có đèn gạt nó không có tiền hay gì đâu thôi vậy đi để gì đi rồi vô đây nè à, à, phú đã chụp cho tấm hình nè còn còn đây chụp về cho gắm nó gắm nó tranh phục chụp tấm hình gắm ơi chị này nói một tấm nhanh nhanh nhanh gắm ơi đạt xuống đây con xin xin nhận ba con nè dạ, um, năm sau là tao tao cái cái tiền chơi tết mất tiêu rồi mày đâu nãy tao đốt sửa trước đi, tao đốt ngoài sao bởi vậy đấy ok đó cái gì nó cũng có sơ sức rồi anh mẹ xuống này lên bỏ đây này khoan khoan khoan ờ, cậu mẹ luôn cậu mẹ luôn khoan khoan khoan khoan khoan khoan Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. trước một giờ để kỷ niệm hai ba vô chia anh em mỗi người năm bảy thôi hỏi lẻ hỏi lẻ để tắt đèn hỏi chia ờ, nay mọi người 5 tỷ là không có đậu rồi sao 5 triệu được 5 tỷ 5 triệu mua lấy tài 5 tỷ mua bao nhiêu 5 tỷ 5 tỷ 5 tỷ 5 tỷ ủa này năm mấy tỷ năm hàng có 25 tỷ mà mà 180 mấy tỷ lượng 180 mấy tỷ rồi này 180 mấy tỷ rồi mày mày ờ ờ 2 tỷ rồi một tờ có 22 tỷ rồi phải không đâu cũng trái đâu quỷ tao nhớ trong bít bô mày biết ngày sinh nhật tao mày cũng kêu nhân viên cũng kêu cho tao được